Ngày hôm nay thì đặc biệt của chúng ta về 195 thì chúng ta ăn được cái chạm 5 và ăn được cái càng 1 và con lô 42 của chúng ta ở dãy tư này phải không ạ? lô của chúng ta thì uh, ăn được một nháy. Và đặc biệt của chúng ta là ăn được cái chạm 5 này, 195 anh em nhé. Chúc mừng anh em ở trên kênh của chúng ta phải không ạ? Tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Thì mình cũng cảm ơn 28 người đã like video cho mình và 152 người đã xem. Chúc mọi người may mắn và thành công trong cuộc sống anh em nhé thì ngày hôm nay thì ở trên kênh của chúng ta thì ăn được cả lô cả đề trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục ăn được hai nháy anh em nhé Zalo của chúng ta thì ngày hôm nay thì uh, bắt cho anh em là con bạch thủ lô 10 và 01 ghép xiên với 06 và dàn đề của chúng ta thì ngày hôm nay thì cũng khá là buồn đề của chúng ta có 10 số như bắt 040090 nhưng lại không có 595 anh em nhé ngày hôm nay thì dù sao thì chúng ta ăn được uh, bạch thủ lô là con 10 của chúng ta về hai nháy đó Chúc mừng anh em ở trên Zalo chúng ta. Quá tuyệt vời rồi phải không ạ? Con 10 của chúng ta thì ngày hôm nay thì nó ra ngay cái giải nhì này. Một nháy này và giải 10 giải 5 này. Đó, thì chúng ta ăn được hai nháy. Con 10 ngày hôm nay anh em nhé. Thì anh em nào mà rực rỡ được hai nháy um, lô 10 thì để lại cho kênh một cái bình luận để kênh có động lực giúp mọi người vào bờ anh em nhé. Đó, quá là tuyệt vời rồi. Hôm qua thì chúng ta ăn được con 26 cũng hai nháy nhưng mà chúng ta là ăn con lót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 chúng ta có bộ đề 13 này Bộ đề 13 của chúng ta thì có 131 này, 181 này, 636 và 686. Càng của chúng ta là càng 3 anh em nhé. Càng thì chúng ta lấy cái đường cầu càng cũ ngày hôm qua cho mình ở dãy 5 này.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 848 này 898 càng của chúng ta là càng không để chúng ta chơi ngày 11 tháng 4 này Ngày 11 tháng 4 của chúng ta đề về 39 thì chúng ta đã ăn được con đề 39 này. Trong bộ đề 34 anh em nhé, càng của chúng ta là càng 0, 039. Tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 04 này. Bộ đề 04 của chúng ta thì có 040, 090, 545 và 595. Để chúng ta chơi cho ngày 12 tháng 4. Ngày 12 tháng 4 của chúng ta đề về 95 thì chúng ta đã ăn được con đề 95 này trong bộ đề 04 anh em nhé. Tiếp tục cái đường cầu này càng của chúng ta càng một thì chúng ta ăn được tiếp tục thì chúng ta có bộ đài 02 này bộ đề 02 của chúng ta thì có 020 070 525 và 575 càng của chúng ta là càng 6 để chúng ta chơi ngày 13 tháng 4 thì ngày mai thì cái đường cầu này nó chạy là ngày thứ tư thì anh em để ý cho mình 525 và 575 anh em nhé kết hợp với càng cho mình khá là đẹp trong buổi chiều ngày mai trùng cầu thì chúng ta vào tiền không thì thôi anh em nhé về một cái bộ đề nữa thì anh em để ý luôn đây cho mình này cũng chạy từ ngày chủ nhật đường cầu này của chúng ta thì uh, chạy ngày mai cũng là ngày thứ tư anh em nhé con số cuối cùng và con số hai con cuối cùng ở giải tư và giải 7 anh em nhé chúng ta có bộ đề 13 này bộ đề 13 của chúng ta thì có 131 181 636 và 686 để chơi cho ngày mùng 10 tháng 4 ngày mùng 10 tháng 4 của chúng ta đề về 63 này thì chúng ta ăn được con 63 trong bộ đề 13 này anh em nhé tiếp tục thì chúng ta có bộ đề 34 này để chúng ta chơi cho ngày 11 tháng 4 ngày 11 tháng 4 của chúng ta đề vé 39 thì chúng ta đã ăn được trong bộ đề 34 tiếp tục thì chúng ta có bộ đề 04 này để chơi cho ngày 12 tháng 4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 Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chơi cho ngày 13 tháng 4 anh em nhé. Về cái đường cầu bạch thủ lô thì mình tiếp tục bắt cho anh em là con 41 và song thủ lô 2002. Đề chạm không chạm 5 và càng 6 anh em nhé. Dàn đề của chúng ta thì chỉ có 16 số thôi. Anh em nào mà không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta lên tham khảo không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé. Còn đâu anh em nào mà có nhu cầu muốn giao lưu trực tiếp với kênh của mình thì em kết bạn để làm việc trực tiếp với mình, không qua trung gian một ai anh em nhé. Thì mình cũng mong muốn tất cả những con số này của